Alo Sau đây xin giải bài tâm trạng Tim thầm nhớ Khắc ghi tâm Chuyện tình mình tình cờ Hai ta được quen biết Mình yêu nhau thương nhớ Khắc ghi phút giây này Ngày tháng đó đã trải qua kiếp thăng trầm dù nắng mưa viết nắm tay quên thời gian chuyện tình mình tình cờ hai ta yêu say đắm mình yêu nhau trao nhau quên hết tháng năm dài ngày tháng đó giữ trong tim những kỷ niệm dù rằng khó quyết vững bước bên đời nhau từng trong mơ anh vẫn mong chờ lòng vẫn nhớ phút giây nhớ thương nàng trái tim mình thầm chờ kỷ niệm mình thầm nhớ ngày bữa đó nhớ thương nhau quên thời gian Người yêu ơi, anh vẫn mong chờ Lòng xa xuyến mỗi lúc nhớ thương nàng Phút giây lòng rung động Kỷ niệm lòng ghi khắc Ngày vui đó nắm tay em bên đời nhau Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày an lành, vui vẻ, nhiều thành công, may mắn. Kính chào và hẹn gặp lại tâm trạng kế tiếp.